À, Toàn Tô TDF xin kính chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Chào mừng quý anh chị, quý anh chị, à, quý nhà đầu tư đã quay lại với kênh chứng khoán của Tuấn Tú TDF. À, <clears throat> VN Index hôm thị trường hôm nay á, thì à, các chị à, thị trường hôm nay các chị đều thấy là thị trường thanh khoản nó khá là thấp đúng không ạ? Chỉ khoảng đâu đó khoảng hơn 10.500 tỷ và khối lượng đã giao dịch hôm nay chỉ đâu đó khoảng 466.000 cổ phiếu đã được giao dịch à 466 triệu cổ phiếu đã được giao dịch đúng không ạ? và hôm nay các chị thấy là hầu như thị trường hôm nay nó đi với biên một cái biên sideways một biên sideways hầu hết là chơi quay đúng không ạ đầu phiên thì nó có một một mở một cái đa gap up gap up tăng lên tuy nhiên hầu hết thời gian trong ngày hôm nay nó giao dịch trong phiên các cái giai đoạn nó lình xình lình xình lình xình và về cuối phiên nó giảm 0,67% tương đương với 7,81 điểm đó là à, kết quả giao dịch của ngày hôm nay đúng không thì à, ở video ngày hôm qua thì mình đã nhận định thị trường ở à, thị trường khả năng là có thể là tạm gạt up khá tốt nhất thì nó là là quay lại lắp gap ở vùng một à, một một một chín à, 119 hai trăm kiểu kiểu như vậy thì và bắt đầu nó chỉnh xuống và tiếp tục xoay xoay quay đoạn tới đây và tới đây tiếp tục là một nhịp hồi lên ở ờ, ờ, nhịp tiếp theo đúng không ạ tuy nhiên thì uh, thị trường hôm nay á, thì nó nó không được như kỳ vọng nó không được như kỳ vọng của mình đúng không ạ thị trường có hồi lên tuy nhiên về cái lực bán của ngày hôm qua nó vẫn còn khá là mạnh vẫn còn khá là mạnh chính vì vậy mà hôm nay trong uh, thị trường hôm nay là cái lực áp uh, cái lực áp lực bán khá là mạnh đặc biệt ở bên uh, thị trường phát sinh anh chị nào mà theo dõi thị trường phát sinh thì anh chị sẽ thấy khá là rõ ở giai đoạn này đúng không ạ kiểu như thế này chúng ta cùng lướt qua một chút xíu về thị trường phái sinh à, đây là biểu đồ à, đây là cái tài khoản phái sinh của mình nha mình thì mình không không có trading đây à, ở đây đây thị trường hôm nay các chị thấy là nó có một đoạn gap up tăng lên này thì phát sinh nó gap up tăng lên tuy nhiên nó vẫn đã giảm khá là nhiều đúng không ạ nó giảm khá là nhiều và có một cái à, gì nhỉ có một cái áp lực bán khá là lớn khi mà khối ngoại đặt cái lệnh short khá là khá là cao khá là cao khi có những giai đoạn mà cái lệnh khối lượng số lượng short lệnh short đó, nó cao hẳn gấp đôi số lượng uh, với lệnh à, lệnh long đây là nhìn là các chị đây là đây là tổng khối lượng lệnh bán này đây tổng khối lượng lệnh mua này đây và khi mà nhóm nước ngoài các chị thấy là khối lượng lệnh lệnh bán của nó là cao khoảng ba ngàn 3.800 à, hợp đồng trong khi đó lệnh ờ, cái hợp đồng số định mua là khoảng 1.600 hợp đồng chính vì vậy mà cái áp lực bán ở à, cái áp lực và bán khá là nặng nề đè lên ờ, thị trường ờ, ở phiên ngày hôm nay à, tuy nhiên thì cũng có một vài cái thông tin khá là tích cực khi mà chỉ số của VN30 à, hôm nay là có những có những giai đoạn nó tăng lên khá là tốt đây Dow Jones Dow Jones uh, tương lai hợp đồng uh, tương lai á hợp đồng chỉ số tương lai về ờ, Dow Jones á đây các chị thấy là Dow Jones hợp ờ, đồng chỉ số tương lai Dow Jones này tăng 312,7 điểm tương đương 1,07% đó đấy là một cái thông tin tích cực tích cực đối với về đối với thị trường ngày hôm nay và còn thị trường mà tối nay Dow Jones à, sau từ 9 giờ 9 giờ đã đi ở đâu mình nhớ không lộn là 9 rưỡi 9 rưỡi tối Việt Nam mình thì Dow Jones sẽ mở cửa thì à, thị trường Dow Jones sẽ phản ứng như thế nào thì chúng ta sẽ đợi thôi ạ. còn tính tới thời điểm hiện tại là Dow Jones đã tăng 326 à, phép hai điểm và tương đương 1,11 phần trăm đó là thị trường Dow Jones à, mình giai đoạn này thì mình kỳ vọng là ngày mai thị trường nó phải dòng dòng tiền sẽ vào tiếp tục vào và kìm hãm cái đà giảm của VN Index nó kìm hãm đà giảm của VN Index thì mình mình kỳ vọng là như vậy đúng không ạ còn uh, thực ra giai đoạn này và cái cái anh chị mua mới giai đoạn này thực sự rất rất là khó rất là khó để mà kiếm tiền ở giai đoạn này đúng không ạ uh, khi mà thị trường nó đang rơi nó đang rơi như vậy thì thực sự là nếu như ờ, nếu như mà nhà anh chị mà làm một nhà đầu tư mới thì tham mới tham gia đoạn này mình tin chắc rằng các anh chị sẽ bị bị khủng hoảng tâm lý sẽ bị khủng hoảng tâm lý khi mà thị trường sẽ có những biên giảm lớn như vậy mình lấy như là này từ 1243 này mà nó giảm xuống 1164 à, này mình thì mình uh, cho rằng nó chỉ chạm xuống đâu đó khoảng một, một vùng 1180 là uh, vùng 1180 khả năng đó là mình cho xác suất nó cao tuy nhiên thì nó giảm hơn các kỳ vọng của mình đấy nó hơn các kỳ vọng của mình hy vọng là thị trường ngày mai nó tha, dòng tiền nó vào nó lại bảo đi vẫn tiếp tục đi sideways vùng này đúng không còn uh, hiện tại mình thấy là thì uh, vn index đã test đáy lên ở vùng 1151 à, này rất là nhiều lần rồi khả năng cao là khó để có xuyên thủng được vùng 1151 này nếu như mà nó xuyên thủng vùng 1151 này thì mình không biết là VN Index sẽ đi vùng nào đâu thực sự là mình không biết như vậy mình không không mình không biết được đúng không ạ nhưng mà cái xác suất mà nó đâm thùng là khó tại vì nó test đây một hai ba lần rồi và lần này là lần test đây thứ tư thứ tư đấy thứ tư à, <clears throat> các cái thông tin mà để cho viên đất thùng là đoạn này chính là giai đoạn mà bắt đầu chính phủ Việt Nam mình bắt đầu tăng lãi suất khi mà ngân hàng nhà nước đã tăng lãi suất điều hành lên một phần trăm ờ, và ờ, thông tin ngày hôm nay thì khá là xấu khi mà các ngân hàng như à, Vietcombank một một loạt các ngân hàng đã tăng lãi suất uh, điều hành lên một phần trăm đúng không ạ à, tăng lãi suất cả huy động đầu vào và là cả và cả lãi suất huy động đầu ra thì uh, khi mà tất cả các ngân hàng tăng lãi suất thì uh, mình tin chắc rằng hầu hết tất cả các ngân hàng sau đó đều tăng lãi suất cả đều tăng lãi suất cả bất kể là ngân hàng lớn hay nhỏ đúng không ạ à, và cái việc mà ngân hàng tăng lãi suất này nó sẽ uh, tác động khá là xấu lên nền kinh tế đúng không ạ bởi vì khi mà, khi mà cái vốn vay nó đầu vào khá là cao trong bối cảnh mà doanh nghiệp ờ, mới hồi phục mới ốm dậy mới hồi phục sau khi mà bị covid à, mới sau hồi phục sau khi các chính sách thắt chặt covid thì khả năng sắp tới thì uh, doanh nghiệp uh, một lần nữa là đối tiếp tục đối diện với khó khăn đấy còn thị trường chứng khoán thì nó vận hành thì nó vẫn vận hành theo một cái lý lẽ riêng của nó à, mình lấy ví dụ như giai đoạn năm 2020 2021 đúng không ạ thị trường à, toàn quốc bị covid toàn thế giới bị covid Đấy, à, hầu hết là bị ngăn sông cấm chợ đúng không ngăn sông cấm chợ và tuy nhiên thị trường chứng khoán Việt Nam mình trong trong những năm 2020 2021 lại là những giai đoạn thăng hoa là những giai đoạn thăng hoa rất là mạnh mẽ của thị trường đúng không ạ sẽ có những nhóm ngành được hưởng lợi uh, khi mà Covid tới và có những ngành, nhóm ngành đó được bị uh, chịu thiệt thòi khi giai đoạn thị trường Covid mình lấy ví dụ như là trước Covid thì là có nhóm banh chứng thép sau Covid là nhóm vẫn là nhóm uh, chứng khoán này à, rồi là nhóm bất động sản này rồi nhóm vận tải điện này tiếp theo tiếp là nhóm uh, nhóm phân đạm dòng uh, dòng phân đạm hay là dòng nhóm hàng hóa vân vân và mây mây rất rất là nhiều nhóm ngành đúng không ạ à, thì hy vọng mình mình hy vọng là thị trường nó sẽ tạo đáy quanh những vùng này vùng này và tiếp tục đi lên để uh, cứu vớt anh em nhà đầu tư đúng không ạ à, mong rằng cái Tết này là một cái Tết Tết gọi là được tạm gọi là ấm no đối với anh em chúng ta khi mà giai đoạn hiện tại là rất rất là khó khăn rất rất khó khăn đúng không rồi à, <clears throat> vậy thì à, ờ, thị trường ngày mai thì mình đã nói rồi khả năng nó, nó sẽ đối với những thị trường tin tốt như vậy khả năng cao nó sẽ hồi lên hoặc là đi ngang vùng sắp tới đây còn nó bật lên hình chữ V mình nghĩ là chắc chắn là chưa có đâu hoặc là nó sẽ ta tích lũy ở vùng trên đỉnh này chưa có được đâu đúng không à, về nhóm ngành thì các anh chị là ở trên cộng đồng thì mình đã à, mình đã đậy rồi đúng không mình đã à, trước khi đầu phiên giao dịch mình có mình có view vào cho các anh chị một số các cái cổ phiếu như LCG, này, CTI, KSB, VCG và HHV và SCN đúng không ạ? Chúng ta sẽ cùng view qua một số cổ phiếu đó nhé LCG này, LCG thì hôm nay thể hiện sức mạnh cũng khá là ổn đúng không ạ trong khi thì à, à giảm nhẹ và không biết 15 phần trăm và à, không biết 1,26 à, phần trăm và nó vẫn giữ xu hướng VCG chẳng hạn đây VCG thì nó vẫn tiếp tục giữ giữ cái xu hướng của nó thôi đấy giữ tiếp tục giữ xu hướng hay là HHV HHV hiện tại là nó vẫn khá là ổn mình cho rằng nó vẫn khá là ổn khi mà cái đường cái đường giá này cái giá vẫn nằm trên cái đường MA 10 và thực ra thì đây hiện tại trong um, trong nhóm ngành à, thị trường hiện tại đây là một nhóm hiếm hoi mà nó giữ được một cái trend tăng khá là ổn định như FCN cũng vậy này FCN đúng không ạ FCN thì hôm nay nó chỉnh uh, à, 2,45% chạm à, về đường MA 10 và thật ra thì nó cũng chưa có gì chưa có gì xấu cả đúng không ạ hay là còn một số ờ, mã khác như là uh, ờ, KSB hay là CTI chẳng hạn KSB KSB đúng không ạ nó vẫn uh, đang sự xu hướng khá là tốt chỉ là vì được chính nhẹ thôi hay CTI chẳng hạn cường thuận CTI thì hôm nay nó một cái cây von khá là tương đối đấy nhìn chung thì nó vẫn ổn nhìn chung thì nó vẫn ổn đúng không ạ nhìn mà nhìn mặt bằng chung thì ờ, cổ phiếu chúng ta khá là ổn đúng không ạ vẫn đang dự, dự, dự tốt cái xu hướng à, vậy thì à, về ngày mai ấy, thì mình mình nghĩ là ở giai đoạn à, tới, tới đây thì chúng ta vẫn là quan sát quan sát là phần chính không nên à, hạn chế giải ngân và tốt nhất giai đoạn này là nếu các chị nào mua chỉ mua dưới 50 phần trăm số tiền mặt thôi không nên mua với tỷ trọng quá lớn cổ phiếu như ở giai đoạn này các chị ạ vâng à, còn về à, về các cái cổ phiếu mà rất nhiều anh chị bị kẹt cổ phiếu thì à, cái xu hướng xử lý giai đoạn này là kênh mình nghĩ các anh chị nên canh những nhịp mà à, canh những hàng có sẵn à, có có lượng tiền mặt có sẵn thì có thể bình quân bình quân giá khi mà à, khi viên khi mà vn index có những dấu hiệu mà nó hồi phục trở lên nó hồi phục thì cái chị có thể canh bắt thì chúng ta bị hạ chúng ta hạ cái giá vốn ờ, của ờ, cổ phiếu mình xuống à, đúng không ạ thì nó sẽ nhanh chóng hòa vốn hơn đúng không ạ rồi à, mình xin ờ, kết thúc video ngày hôm nay ở đây xin ca, cảm ơn các anh chị à, quý anh chị quý nhà đầu tư đã lắng nghe video của mình xin chào và hẹn gặp lại